Vâng, xin kính chào tất cả các bạn nhé Đã quay trở lại kênh Soi Cầu Minh Tú Thì hiện tại giờ đang buổi tối ngày Chủ nhật các bạn ạ <clears throat> Buổi tối ngày Chủ nhật ngày mùng 2 tháng 6 năm 2019 Thì là ngày, ngày cuối tuần Thì ờ, mình kính chúc tất cả các bạn là có buổi tối là hôm nay là không mưa Và có buổi tối là thật vui vẻ và đi chơi đến đây đó bạn bè, gia đình, ấm áp thì trước mặt mình đây là kết quả số số kiến thiết miền Bắc các bạn nhé Đặc biệt là chúng ta ngày hôm nay 57 tổng 2 thì vẫn liên quan của hôm trước ngày hôm trước của chúng ta là 91 tổng công thì hôm nay chúng ta chạm 5 như hôm qua mình nói các bạn bắt cho các bạn hai chạm cứng đó là chạm 05 cho các bạn thì à, trước khi vào việc chính thì mình kiểm tra một chút về mặt lô tô một chút thì hôm nay mình chốt cho các bạn về mặt lô tô thì đã bị thất bại về mặt lô tô hai nháy ngày hôm nay các bạn nhé 04 về hai nháy này 31 về hai nháy này 30 về hai nháy này 45 về hai nháy này và không có đầu đầu nào bị câm cả thì ngày hôm qua ngày hôm qua là ngày à, mùng 1 tháng 6 năm 2019 thì mình kênh chốt số tất cả các bạn là bạch thủ là 49 và lót 52 95 89 xong thủ cho chúng ta thì à, hôm nay chúng ta đã không ăn được về phần lô tô các bạn nhé lô tô của chúng ta hôm nay không ăn được rất tiếc còn cái dàn đặc biệt 36 số chặn 05 mình bắt cứng cho các bạn có mấy con đặc biệt 268 2 4 6 8 và đặc biệt chúng ta đã không ăn được chúng ta chỉ ăn được cái dàn đặc biệt 36 số rồi các bạn hôm nay và như hôm qua các bạn xem kênh thì các bạn biết là nếu mà các bạn có chạm cứng có tổng thì các bạn bắt đấy cái cái chạm 05 cứng của mình thì các bạn ăn được đặc biệt hoặc là các bạn có thể tham khảo đánh cả dàn đặc biệt chạm 05 thì các bạn ăn được đặc, đặc biệt đó là 57 và chúc mừng các bạn còn hôm nay trên Zalo thì mình chỉ có chốt cho các bạn được 20 số thôi trên Zalo chốt cho các bạn là 20 số đặc biệt thì đã ăn được con đặc biệt là 57 thì phải chúc mừng các bạn lô tô hôm nay trên Zalo thì chúng ta không ăn được rất là chia buồn các bạn về lô tô ở trên Zalo nhóm rất tiếc là hôm nay mình bắt cho các bạn cái tổng nó bị sai cái tổng hôm nay mình bắt cho các bạn đó là tổng 38 cơ tổng 38 thì ờ, rất tiếc là chốt cho các bạn là hai con đặc biệt bạch thủ song thủ là hai con đặc biệt ở trên Zalo nhóm đó là 03 và 53 thì nó lại ra mất là 57 rất là buồn nhưng mà không sao chúng ta vẫn ăn được cái dàn đặc biệt 20 số ở trên Zalo nhóm các bạn nhé chúc mừng các bạn thì à, mình vào chốt số luôn cho ngày mai còn đặc biệt thì hôm nay mình đã bắt được cái chạm và đã ăn đặc biệt là 57 thì ngày mai mình sẽ chốt cho các bạn cái dàn đặc biệt có ít số đâu tí mình chốt cho các bạn cái dàn đặc biệt ít số thì ngày mai chúng ta sẽ ăn đặc biệt chốt số cho ngày mùng 3 nhé các bạn nhé mùng 3 tháng 6 năm 2019 bạch thủ ngày mai đó là con 68 các bạn nhé và lót đó là con 86 và xong thủ lô ngày mai các bạn nhé đó là con 58 và 85 ngày mai mình sẽ lấy lại lô tô ở trên Zalo nhóm cho các bạn còn đặc biệt các bạn nhé đặc biệt ngày mai mình bắt tiếp cho các bạn đó là chạm 05 chạm 05 các bạn nhé ngày mai lại chạm 05 với các bạn ạ các bạn nếu mà có chạm cứng tiếp thì các bạn hay là có tổng thì các bạn bắt lấy cái chạm 05 của mình để các bạn tham khảo ngày mai bắt tiếp chạm 05 cho các bạn mà ngày mai chạm không rất là cao các bạn nhé đặc biệt ngày mai thì mình có bắt cho các bạn đó là 03 30 08 80 mình bắt như này các bạn biết là mình bắt cho các bạn chạm tổng như thế nào 53 và 35 58 và 85 2, 4, 6, 8 số được bạn Bộ 03 cho các bạn 8 số cho ngày mai thì mình có kết đúng một con đặc biệt duy nhất cho tất cả chúng ta để các bạn tham khảo đó là con 03 các bạn nhé một con đặc biệt duy nhất cho các bạn các bạn tham khảo nếu các bạn xem kênh thì các bạn có thể tham khảo cái chạm của mình chốt số cho ngày mùng 6 tháng à, ngày mùng 3 tháng 6 năm 2019 các bạn nhé bài thủ là 68 và lót đó là 86 và xong thủ lô đó là 5885 và cái dàn đặc biệt 8 số đây mình không chốt nhiều cho các bạn không chốt nhiều cho các bạn 8 số các bạn nhé mình hôm nay mình đã bắt được cái chạm thì ngày mai chắc chắn là sẽ được đặc biệt tám số đặc biệt các bạn nhé và chạm cứng mình bắt cho các bạn vẫn tiếp tục chạm 05 và cái dàn đặc biệt 8 số đây mình bắt duy nhất một con 03 cho tất cả các bạn tham khảo cho ngày mai đó là ngày 3 tháng 6 năm 2019 còn số Zalo nhóm đây các bạn nhé 0868 302 096 cho tất cả các bạn nhắn tin để mình à, các bạn nhắn tin kết bạn mình chốt số cho tất cả các bạn từ lô tô đặc biệt để các bạn tham khảo còn trên trên nhóm của mình thì à, các bạn mình chốt cho các bạn lô tô hôm nào mà đặc biệt rất đẹp và kết thì mình sẽ chốt cho các bạn và ngày mai là ngày mùng 3 tháng 6 năm 2019 thì là ngày thứ hai đầu tuần thì mình kính chúc tất cả các bạn là có một tuần mới là chúng ta làm việc là luôn là suôn sẻ trong công việc của các bạn và đặc biệt hơn nữa là chúng ta làm việc phải an toàn trong công việc trong mọi công việc của chúng ta còn các bạn xem kênh thì các bạn nhớ ủng hộ kênh đó là đăng ký kênh và ấn like hoặc chia sẻ đó là ủng hộ kênh để cho tất cả các anh em đội ngũ làm kênh lên dàn chốt số cho các bạn lọc con số tỷ lệ cao cho các bạn ở trên YouTube từ lô tô trên đặc biệt để các bạn tham khảo con số hàng ngày buổi tối và mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn buổi tối ngày mai nhé và mình rất là xin lỗi các bạn đó là tất cả các cầu kèo từ lô tô đặc biệt mình không chỉ ra cho các bạn như các kênh chỉ ra làm sao chỉ ra là để cho các bạn dối mắt các bạn có thể bị loạn số nên là các bạn à, thông cảm cho mình là như vậy và mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn buổi tối ngày mai nhé